Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Phạm Nhật Vượng bán tháo bom lửa? Có ai muốn làm Lê Văn Tám hay không? Chiếc xe 7 chỗ VinFast Lux SA 2.7 vừa cháy trên đường D Trung ương thuộc địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc vào khoảng 8 giờ 30 phút vào ngày 22 tháng 6 chính là giọt nước làm tràn ly. Đã đến lúc nhiều người dân phải đặt câu hỏi liệu rằng họ có bỏ ra tiền tỷ để sở hữu một quả bom lửa có đáng hay không. Với giá tiền mua xe VinFast Lux SA 2.0, người dân có thể mua một chiếc xe Toyota hạng trung dùng an toàn hơn rất nhiều. Đây là hình ảnh chiếc xe bom lửa Lux SA 2.0. Không phải Phạm Nhật Vượng vì sản xuất xe điện mà bỏ xe xăng. Thực chất xe xăng ngày càng ế vì kém an toàn, trách nhiệm kém, hậu mãi kém, dùng lau ưu nước để dụ khách hàng mua được thời gian đầu, sau đó người ta quay lưng. Thêm vụ cháy chết người trong xe làm khách hàng hoảng sợ thực sự. Hiện nay xe VinFast Lux SA 2.0 bạc tỷ của ông Phạm Nhật Vượng giảm giá rất khủng đến 600 triệu đồng nhằm tống khứ những quả bom lửa đi cho khỏi chứa hàng tồn kho này. Tuy nhiên những quả bom này lại rơi vào tay người dân ham rẻ rất nguy hiểm sau khi áp dụng ba vô trị giá khoảng 200 triệu đồng cho mẫu xe Lux A2.0 thì số tiền mà khách hàng phải trả lại cho đại lý chỉ còn có 281 triệu đồng. Tiêu chuẩn đến hơn 478 triệu đồng, bản cao cấp, rất rẻ. Có thể nói VinFast đang bán tháo sản phẩm của họ, định giá bạc tỷ này. Thông báo rộng rãi trên báo chí mẫu sedan hạng E của VinFast Lux A2.0 được ưu đãi 8 tới 600 triệu đồng là một số đại lý cho phép áp dụng 3 volt trị giá 200 triệu đồng mỗi chiếc khi mua xe Lux A2.0 để tránh người dân đàm tiếu thì VinFast thông báo rằng đây là chương trình ưu đãi được các đại lý đưa ra chứ không phải là từ nhà sản xuất VinFast. Nếu không có sự hỗ trợ của hãng, đại lý đâu có thể chịu nổi lỗ lớn đến như thế. Đây là hình ảnh đang bán tháo bom lửa. Cụ thể, VinFast Lux A 2.0 bản tiêu chuẩn có giá bán niêm yết là 881 triệu đồng. Khi áp dụng 3 Vox trị giá mỗi chiếc là 200 triệu đồng thì số tiền mà khách hàng trả cho đại lý chỉ còn có 281 triệu đồng. Đối với phiên bản nâng cao khi áp dụng 3 volt 200 triệu đồng thì số tiền khách hàng phải bỏ ra cho phiên bản này là gần 349 triệu đồng. Tương tự, giá bán cho bản cao cấp sau ưu đãi là 474 triệu đồng. Mức giá bán mới của VinFast Lux A2.0 hiện nay chỉ ngang ngửa với giá bán của các mẫu xe hạng A như Hyundai i10 hoặc Kia Morning không riêng VinFast Lux A2.0, hai mẫu xe còn lại khác của VinFast là Fadi và SA 2.0 cũng nhận được ưu đãi rất lớn. Cụ thể, khi khách hàng mua VinFast Fadi từ ngày 11 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 7 sẽ được tặng 100% lệ phí trước bạ, trừ trực tiếp vào giá bán. Trong khi đó, mẫu xe 7 chỗ Lux SA 2.0 sẽ được giảm giá trực tiếp 80 triệu đồng cho phép phiên bản tiêu chuẩn và 60 triệu đồng cho phiên bản nâng cao và cao cấp. Nếu phiên bản Lux SA 2.0 mà khách hàng lựa chọn không có sẵn, VinFast sẽ hỗ trợ thêm 10 triệu đồng mỗi tháng trong thời gian chờ đợi. Đến cuối năm nay là VinFast sản xuất sẽ không ra lò các loại xe xăng nữa. Loại xe có tuổi đời rất ngắn này không biết sau đó khách hàng sẽ tìm kiếm phụ tùng ở đâu để thay thế đây. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng, người đang muốn tống sạch xe xăng. Hiện tại tương lai của xe điện chưa thấy gì đến hãng Tesla còn gặp khó khăn thì nói gì đến VinFast Điện. Và liệu rằng VinFast Điện có an toàn hơn VinFast Xăng hay không? Đây là câu hỏi. Bạn có thể yêu nước bằng nhiều cách, còn yêu nước bằng cách mua một sản phẩm mà chất lượng thả nổi, mà lại là ô tô thì thật sự nguy hiểm cho bản thân mình và cả gia đình. Ô tô là phương tiện rất quan trọng, nếu nó không an toàn thì nguy hiểm đến tính mạng không phải ngẫu nhiên mà dân Việt Nam dám bỏ tiền ra mua những chiếc xe thương hiệu lớn đến từ Đức, từ Nhật Bản. Ngoài sự sang trọng có giá trị thương hiệu thì nó cũng đảm bảo an toàn cho người ngồi trên chiếc xe hơn. Và nếu có xảy ra sự cố, nhà sản xuất cũng có trách nhiệm hơn với sản phẩm của chính mình. Vì họ là những hãng xe lâu đời có kinh nghiệm và thực sự kinh doanh, sản xuất và bảo trì các xe do họ bán ra. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nhiệm vụ của Nguyễn Hòa Bình thất bại, tên tuổi bị bại lộ, vì sao bị lộ Như thông tin mà tờ Thể báo chấm đã đưa tin trước vì việc Nguyễn Hòa Bình âm thầm Sabalin trú tại Đại sứ quán Việt Nam ở đây Đây là thông tin mật mà chúng tôi có được và mục đích chuyến đi cũng được chúng tôi nói ở bản tin phía trước Thông thường các ủy viên Trung ương Đảng hay cao hơn là các ủy viên Bộ Chính trị khi sang Đức thường có những cuộc gặp với kiều bào Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Đức và thường lên giọng để khuyên giải họ điều này điều kia. Tuy nhiên lần này ông Nguyễn Hòa Bình đã âm thầm sang mà không muốn cho ai biết là vì lý do gì câu hỏi đang được dư luận đặt ra. Đấy chắc chắn là một nhiệm phí bí mật mà họ không muốn công khai ra cho nhiều người biết. Nhiệm vụ ấy đã được Thời báo chấm công bố trên bản tin Tức thì xem như bí mật đã không còn là bí mật nữa và ông Bình bắt buộc phải lộ diện. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình chụp hình ở ngay sảnh bên trong toán thượng thẩm ở Berlin. Không giấu được bí mật nên vào ngày 2 tháng 7, từ tờ báo Việt Nam Plus đã đưa tin về chuyến đi của ông Nguyễn Hòa Bình với nội dung như sau. Nhận lời mời của Bộ Tư pháp Cộng hòa Liên bang Đức và được sự đồng ý của Chủ tịch nước và Ban Bí thư, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Tránh bán Tòa án Nhân dân tối cao đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Tòa án Nhân dân tối cao thăm Cộng hòa Liên bang Đức từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7. Mục đích chuyến thăm là tìm hiểu một số chủ đề trong cải cách tư pháp hiện nay, bao gồm chế định nhân dân tham gia vào hoạt động xét xử tư pháp vị thành niên và quản trị tòa án. Thực ra phía tòa án Đức mời ông Tô Lâm là nhân vật mà phía Đức cho rằng đã có chủ mưu trong vụ án bắt cóc ông Trịnh Trần Thanh tại Berlin, chứ không phải mời ông Nguyễn Hòa Bình. Bởi ông Nguyễn Hòa Bình không liên quan gì đến vụ bắt cóc này cả. Ngay cả ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người trực tiếp ra lệnh trong Tô Lâm sang Đức bắt cóc, thì toán cấp cao ở bang Berlin tại Đức cũng không quan tâm. Họ không xem ông Nguyễn Phú Trọng là chủ mưu mà chỉ xem người gây ra hành động bắt cóc mà thôi. Họ có thể mời ông Tô Lâm Thực ra, ông Nguyễn Phú Trọng không cần phải phái Nguyễn Hòa Bình sang vì làm như thế là xem thường phía Đức. Người ta đòi hỏi một đường, phía Việt Nam lại đáp ứng một nẻo, không ăn nhập gì với nhau. Làm như vậy là rất mất lịch sự. Tuy nhiên, bên phía Đức thì vẫn tiếp vì hình ảnh và hình thức ngoại giao mà thôi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình làm việc tại Đức. Có lẽ ai cũng biết được lý do tại sao Tô Lâm không dám vắt mặt sang Đức. Đó là bởi nếu sang có thể bị phía Đức bắt bỏ tù và xét xử vì lúc đó cả bộ máy nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ nổi như cồn trên trường quốc tế. Giờ có cho thịt rông rất vàng thì Tô Lâm cũng không dám đặt chân đến nước Đức. Thực ra nhiệm vụ của Nguyễn Hòa Bình sang Đức là để lần mò đồ mới, nơi ở có thể có của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn rồi chỉ đạo cho nhóm mật vụ đang đội lốt nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin tiếp tục bắt cóc một lần nữa. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Nguyễn Hòa Bình thất bại bởi châu Âu không còn tin nhà nước Cộng sản Việt Nam từ sau vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành. Thực ra, nhất cử nhất động của Nguyễn Hòa Bình đều được phía đối thủ giám sát chặt chẽ. Và để cho thất bại, các thế lực thuộc đối thủ đã tung tin mật ra ngoài, làm bại lộ hành tung sang Đức của ông Nguyễn Hòa Bình. Đó là lý do tại sao ông Nguyễn Hòa Bình thực hiện chuyến đi bí mật nhưng bị bật mí sớm như vậy. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình cùng ông đại sứ Vũ Quang Minh tại tòa đại sứ Việt Nam ở Berlin. Thực ra nếu có giữ được bí mật thì ông Nguyễn Hòa Bình cũng không thể nào bắt được Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Có thể nói Nguyễn Thị Thanh Nhàn không có chức vụ gì trong bộ máy của nhà nước Cộng sản, nhưng sức mạnh của bà này hơn hẳn Trịnh Xuân Thanh. Mối quan hệ của Trịnh Xuân Thanh chỉ gói gọn bên trong lãnh thổ Việt Nam, còn mối quan hệ của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là có liên quan đến những cá nhân, công ty và đặc biệt là các cơ quan tình báo lừng danh của các nước trên thế giới. Nói về quân sự, Nguyễn Thị Thanh Nhàn nắm bí mật không ít và trong tay của Nguyễn Thị Thanh Nhàn hiện có lý lịch và năng lực các nhà thầu cung cấp vũ khí lớn mà phía đối tác không muốn phía phe chống thương vụ mua bán phía Việt Nam nắm được nên họ bắt buộc phải bảo vệ. Và liệu chuyến đi của Nguyễn Hòa Bình lần này sang Đức có đem được kết quả gì hay không thì chúng ta còn phải tiếp tục theo dõi trong thời gian tới.